kênh Phan Thành TV hôm nay à, tôi muốn à, chia sẻ với các bạn một cái hình thức à, trồng rau à, thủy canh tĩnh à, rất hiệu quả <coughs> à, <coughs> cách đây hai tuần thì tôi bỏ cái hạt rau muống à, sau đó à, sau đó là tôi bỏ cái hạt cải à, lên trên thì sau 2 tuần á, thì các bạn thấy đây à, nó tốt tương đương với lại cái dàn ở bên đây à, sở dĩ nó hiệu quả như vậy á, là do cấu tạo của cái thùng này à, và do dinh dưỡng à, được cung cấp à, là hữu cơ thì ở đây à, tôi giới thiệu cấu tạo của thùng <clears throat> à, đầu tiên chúng ta đục cái hệ thống thông khí thì như cái thùng này là tôi đục bốn nỗ đối xứng với nhau sau khi đục nỗ rồi thì tôi cắt lưới tôi dán để cho cái long quăng à, nó khỏi à, khỏi phát sinh ở trong này <clears throat> à, trên nắp thùng tại trung tâm tôi cũng đục một nỗ và tôi cũng dán cái lưới để cho nó mũi khỏe đẻ vào đây à, đảm bảo vệ sinh à, còn cái để thông khí đó thì cái ni này là tôi dùng cái ni cà phê cái uh, chiều cao của nó là uh, 16 cm và tôi đục như sau tôi dùng cái mua cái mỏ hàn hàn trì ở tiệm á, là đục ở dưới này ba lỗ hàng thứ nhất tôi đục 6 ờ, tôi vạch 6 6 6 cái vạch 6 cái vạch hàng thứ hai giữa hai cái vạch của hàng thứ nhất thì tôi vạch cho một một vạch và nó được hai hàng vạch so le với nhau trên này là ba hàng nỗ ờ, ba à, hàng nỗ thì hàng nỗ dưới cùng và hàng nỗ trên cùng là thẳng nhau cái hàng nỗ giữa thì nó chạch vào trung tâm của hai hàng kia và ta được một cái ni à, nó thông khí à, sau khi à, chúng ta pha cái ờ, giá thể là một à, mạt dừa hai chấu à, và chúng ta bỏ vào đây thả vào đây á, thì nó sẽ ngấm cái cái cái cái nước và dinh dưỡng lên với cái độ ẩm là khoảng 80 85 phần trăm sẽ rất thích hợp với lại cái cái cái rau thủy canh Ờ, và quá trình cấu tạo như thế này thì ờ, oxy ở bên ngoài tràn vào trong thùng ờ, qua các cái lỗ thông khí thì nó sẽ tiếp xúc với giá thể và rễ cây và tạo cho cái sự phát triển tốt mời các bạn theo dõi ở video clip sau sau này à, tôi sẽ à, cho các bạn à, xem cái quá trình phát triển của cái cây đậu à, đây là cái rau này chúng ta được 14 ngày rồi rau muống thì được thu hoạch à, thu hoạch rau muống đi thì nó sẽ lẩy mầm lên và chúng ta thu à, cùng một cái cây cải này à, như vậy một tháng là chúng ta sẽ thu được à, hai, hai lần rau muống và một lần rau cải à, như vậy nó sẽ đạt cái hiệu quả phục vụ rất là tốt <clears throat> ở đây các bạn thấy là, là sau 10 sau sau 14 ngày thì cái nước nó mới cạn đi có 1 phần ba thôi đây à, ờ, và như vậy á, là cái rễ của nó thì đã phát triển từ trên mặt ni à, cho đến sát đít ni rồi à, như vậy các bạn thấy là cái quá trình này là, là quá trình rất phù hợp cho nên rễ phát triển rất là mạnh và các bạn thấy á, ở đây á, là cái rễ dài ra trước khi cái nước cạn đi à, cho nên á, dù cái nước này à, có cạn à, gần tới đáy đi chăng nữa thì cái rễ nó sẽ buông buông theo chính vì vậy cho nên suốt một cái đồi rau á là các bạn không hề phải tác động một cái động tác nào cả mà cái cây rau của nó phát triển rất là, là đồng đều không bị núc lên núc xuống và các bạn thấy đây cái màu sắc của cây rau thì rất là chuẩn à, cho nên á, là à, chúng ta à, sẽ giảm được cái công chăm sóc và với cái cái cái chi phí mà chúng ta bỏ ra đó thì nó rất là ít nhưng mà chi phí ít như vậy ấy, nhưng mà hiệu quả nó cao và nhanh có hiệu quả à, các bạn thấy à, chúng ta có thể đi nhặt một cái thùng về à, chúng ta à, thêm vào đó mấy chục nghìn là các bạn cũng có được một cái hộp rau à, và chúng ta có thể sản xuất rau ở mọi nơi à, mọi điều kiện nửa mét vuông cũng được mà một mét vuông cũng được mà nhiều mét vuông cũng được à, và người ờ, nghèo chúng ta cũng ờ, vẫn có cái rau sạch để chúng ta ăn đảm bảo cái sức khỏe <coughs> thì à, <coughs> đó là cái yếu tố thứ nhất là cái cấu tạo của cái thùng à, và cái ni để chúng ta có được cái cái cái rau phát triển tốt cái yếu tố thứ à, thứ ba là để cho cái à, thùng thủy canh mà phát triển như các bạn à, đã quan sát đó, thì chúng tôi dùng cái dinh dưỡng thủy canh hữu cơ à, ở thành phần à, của gói dinh dưỡng này là <clears throat> gồm các chất hữu cơ hòa tan phù hợp với à, phát triển rau sạch à, ưu điểm của nó so với lại cái dinh dưỡng AB Ờ, và vô cơ là ở chỗ tôi đưa vào đây à, rất nhiều cái chất hữu cơ hòa tan à, cho nên có thể là nó dư với cái cây này nhưng nó lại cần với cái cây khác à, cho nên khi dùng cái dung dịch này thì các bạn có thể trồng được rau ăn lá trồng được rau ăn quả ăn củ à, và có thể là dùng cho cái việc trồng hoa cũng cũng tốt à, qua quá trình chúng ta sử dụng á, thì à, các bạn một gói này là 300 g. Các bạn pha với 20 à, lít nước sạch quậy đều để 24 giờ xuất hiện dung dịch màu vàng và các bạn đem sử dụng. À, khi các bạn sử dụng á, thì một lít dung dịch nói trên các bạn pha với 20 lít nước. Như vậy á, một gói 300g này chúng ta có thể tạo được 400 lít nước để trồng rau thủy canh và ờ, các bạn ừ, ờ, muốn dùng cái sản phẩm này thì ờ, các bạn liên hệ với số điện thoại 0911 65 2874 vào kênh fanpage thủy canh hữu cơ lên men thì các bạn sẽ được coi trả lời và nếu các bạn ừ, thích video clip này thì các bạn hãy subscribe ờ, xuống dưới ờ, và ờ, cùng ừ, cho nhiều người sử dụng và cũng là cái mong muốn của cái view clip tức là làm cho mọi người kể cả người nghèo vẫn có rau sạch để ăn để đảm bảo được cái sức khỏe cho người tiêu dùng à, xin cảm ơn các bạn